chào anh em nhé cái video ngày hôm nay tôi ờ, tiếp tục giới thiệu cho anh em một cái bộ hồ tài xỉu mà bên tôi mới cho ra mắt anh em bao cho anh em làm châm nước muối dọi đèn kể cả trẻ hột ra nhá không có gì và giới thiệu luôn cho anh em cái bộ hột này là bộ hột tài xỉu tam sắc cái bộ tam sắc của nó là như thế nào sao lại gọi là tam sắc thì cái tam sắc này nó là cái mặt con tam đấy thì thường thường là mặt con tam mặt hột trợ hay là mặt những cái hột nghệ hoa hay là những cái hột mà anh em thường anh em chơi ấy, thì nó nó sẽ đánh thành dấu huyền đấy nhưng bên tôi làm được ra cái bộ hột tài xỉu này đấy, bên tôi làm ra từ bộ hột tài xỉu này đây đấy, đây là cái hột zin của nó này đấy, chưa đục lỗ chưa đục mắt gì cả độc quyền ở bên cơ sở tôi để chia sẻ cho anh em hay là bán cho anh em đấy, cái bộ hột tài xỉu này nó mang lại hiệu quả cho anh em thì cái bộ hột này bao cho anh em lụi hột Đấy, mặt hột rất là nông Đấy, mặt hột rất là nông rất là nhỏ thì cái bộ hột này cũng có thể là cho cũng có thể gọi được là bộ hột tài xỉu cây hay là bộ hột tài xỉu mắt hí cũng được Đấy, anh em muốn gọi thế nào cũng được Đấy, như bên tôi thì gọi là bộ hột tài xỉu tam sắc nha Đấy, cái con tam của nó nó sẽ đánh thành dấu sắc như thế này Đấy, tam dấu sắc như này đó thì anh em có thể so sánh với hột của anh em nhé Đấy, thì bộ hột này nó có khi mà anh em sử dụng bộ hột này thì bộ hột này nó thứ nhất là nó đi đều cho anh em này thứ hai là hột này nó có thể bao lụi cho anh em Đấy, bao tiếng cho anh em Đấy, và bộ hột này đi khá là khôn Đấy, theo tôi là khá là khôn còn tùy thuộc vào anh em nữa Đấy, mỗi người một ý nên là anh em cứ thể anh em có thể lên cơ sở Đấy, anh em có thể test cái bộ hột này hay là anh em mua về anh em có thể test test bao vâng, giờ anh em có thể ưng thì anh em lấy còn không ưng thì anh em trả về tôi Đấy, không thành vấn đề gì cả Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu tam sắc này Đó. Thì bây giờ tôi vào tôi lắc cho anh em thì cái bộ hột này thì khi mà anh em lắc bình thường nó sẽ có tỷ lệ đi đều Đấy, đi đều lên tới 90 phần trăm cho anh em đi đều 90 phần trăm cho anh em tài này Đấy. bão bão tướng xỉu tài bão bão vừa bão tứ bão lục hai hai năm tài đúng không anh em thì uh, cái bộ hột này nó còn cái cách lắc đó chính là cái cách lắc mà anh em có thể kết chén lên tới 90 phần trăm cho anh em ví dụ như cái chén 13 này thì cái chén 13 này anh em có thể cho xuống xỉu cho là cái chén kết của anh em đi thì cùng với cái cách lắp của cái bộ hột này thì tôi sẽ của cái của cái chén sau là xỉu tới 90 phần trăm cho anh em này đó 90 phần trăm nó xỉu mở cho anh em này đó 223 đúng không anh em Đó. thì uh, những cái chén nào mà anh em có thể khó đưa lên đấy khó đưa lên hoặc là anh em có thể hoặc là những cái chén đó ở sân chơi của anh em nó bắt buộc phải lên hoặc bắt buộc phải xuống thì uh, những cái chén đấy anh em cho là những cái chén kết đấy. ví dụ như chén này đấy, chén 112 này thì anh em uh, rất là nhiều nơi anh em đánh à, xỉu Đấy, thì đã bắt buộc anh em phải lên tài đúng không thì chén này tiếp tục với cách cách, cách lắc tiếp tục với cách lắc của cái bộ hột tài xỉu tam sắc này thì anh em có cái tỷ lệ anh em kết được hột ở trong Đấy, lên tới 90 phần trăm chín mươi phần trăm nó tài mở đây bốn năm sáu này